Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải U23 Doha Cup nữa nha anh em. Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì um, mình sẽ um, đi sơ lược về những trận ngày hôm qua mà mình đã nhận định cho tất cả anh em. Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em là ba mã kèo. Đó là mã kèo um, Cộng hòa Séc và Ba Lan tối hôm nay nè à, và trận của thằng à, Manfield và Sutton nữa nè anh em và trận của thằng à, Don à, Carter và thằng à, Northampton thì um, sẽ diễn qua vào tối ngày hôm nay thì mình sẽ nhận định thêm cái trận ngày mai cho tất cả anh em nữa đó là cái trận của thằng um, U23 Qatar và U23 Thái Lan diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 26 tháng 3 nha anh em. Đây là lượt thứ hai trên uh, dòng cúp Doha nha anh em. Thì um, trận vừa rồi anh em xem thành tích trận vừa rồi của thằng Qatar nha Qatar trận vừa rồi để thua thằng um, UAE với cái tỷ số là 1-0 à, thì trận vừa rồi thì um, Thái Lan anh em thấy trận vừa rồi thì um, Thái Lan uh, đây trận vừa rồi Thái Lan gặp Ả Rập Xê Út về hòa với cái tỷ số là hai đều thì cái phong độ của Thái Lan trong những trận gần đây nhất thì Thái Lan đang có cái phong độ rất tốt nha anh em thì trước đó nữa có giao hữu trước với Lào thì ờ, Thái Lan đã ăn Lào với cái tỷ số 5-0 thì anh em thấy trong 6 trận gần nhất thì Thái Lan đã thắng được hai trận nè hòa hai trận và để thua hai trận nha anh em thì um, trước đó là giải ờ, U23 AFC Cup um, um, anh em thấy Thái Lan để thua Hàn Quốc với tỷ số 1-0 nè và Thái Lan thắng Malaysia với tỷ số là 3-0 để hòa Việt Nam với tỷ số là hai điều thì cái phong độ của Thái Lan đang cũng rất là tốt trong những trận gần đây nhất nha anh em. Thì trước có giao hữu câu lạc bộ thì Thái Lan đã để thua Lào với cái tỷ số là 1-0 trên sân nhà của Thái Lan luôn. Thì còn thành tích gần nhất của bên phía Ả Rập ờ, à, Qatar anh em thì trong 6 trận gần nhất Qatar đã để thắng một trận và để hòa 3 trận, thua hai trận nha anh em. Thì anh em thấy trận thắng gần nhất ờ, của Qatar thì anh em thấy Qatar thắng đâu qua ta thắng thằng Oman với tỷ số là 1-0 nè anh em chỉ thắng đúng thằng Oman với cái tỷ số là 1-0 à, trận vừa rồi thì qua ta để thua UAE với cái tỷ số là 1-0 thì trước đó nữa qua ta hòa với Uzbekistan với cái tỷ số là 2 đều còn trong cái lịch sử đối đầu của thằng qua ta và Thái Lan thì anh em thấy cái trận gần nhất của qua ta và Thái Lan vào cái trận ASEAN Cup đó nha anh em ASEAN Cup thì um, trận đó uh, à, hiệp 1 á, thì Qatar đã thắng với cái tỷ số 1-0 nhưng mà hiệp 2 bị Thái Lan gỡ là, là hòa nha anh em. Còn trước đó nữa thì um, ở Dubai Cup thì um, Qatar thắng Thái Lan với cái tỷ số là 1-0. Trước đó nữa thì Thái Lan thắng Qatar với cái tỷ số là 2-0 trong cái trận giao hữu quốc tế năm 2014 nha anh em. Thì anh em thấy nếu mà um, so về cái thằng thể lực thì thằng Thái Lan không chịu nổi Qatar tại Qatar là Tây Á nó có nhiều cầu thủ đang đá cho các câu lạc bộ rất hay nha anh em thì chỉ có Thái Lan chỉ có đá những trận giao hữu giao hữu thì mới có thể là ăn được thằng Qatar còn trong những trận mà đối đầu ở cúp á, cúp á, thì không bao giờ mà thằng Thái Lan thắng được thằng Qatar à, nếu mà anh em xem qua những trận đấu của Thái Lan và Qatar thì anh em cũng biết thì um, trận này á mình uh, sẽ nhận định cho tất cả anh em và còn cái tỷ lệ kèo nhà cái mà đưa ra trong cái trận này á là cái đội Qatar đang chấp với cái ma kèo là 0.5 và tài xỉu 2.5 thì anh em thấy trong những trận gần nhất mà Qatar với Thái Lan gặp nhau thì đã hai trận rớt về cái mã mã kèo là xỉu thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo xỉu được nha thì đầu tư vào cái mã kèo xỉu 2.5 cho mình thì trong hai trận gần nhất thì một trận một đều và một trận một không dành cho Qatar thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo xỉu được nha xỉu 2.5 cho mình còn cái trận này Wata chấp với cái mã kèo là 0.5 thì anh em cứ đầu tư vào cái mã kèo Wata chấp 0.5 thì anh em thấy trong cái trong cái trận rồi á, trong cái trận rồi lượt thi đấu đầu tiên của Qatar là gặp Ả Rập Xê Út. Qatar để thua Ả Rập Xê Út với cái tỷ số là 1-0. Thì trong cái trận này, Qatar sẽ quyết tâm thắng được một trận anh em, thắng được một trận thì gặp Thái Lan, Thái Lan là đang dưới cơ Qatar. Bởi vì cái trận này à, cái trận này thì thằng thằng à, Wata nó sẽ quyết tâm lấy một bàn thắng trong cái trận này thì bởi vậy anh em cứ nằm cái mã Wata đang chấp cho mình nằm mã Wata chấp nha anh em thì mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận giữa U23 Qatar và U23 Thái Lan luôn nha. Thì cái trận này anh em cứ nằm Qatar chấp mã kèo là 0.5 và anh em đầu tư thêm cái mã xỉu 2.5 cho mình. Anh em chủ yếu là anh em đầu tư vào cái mã xỉu mạnh tay tại vì hai này đối đầu là chỉ tầm hai bàn thắng là cao nhất rồi.